còn khá đẹp bây giờ thì tôi sẽ đóng nắp lại và thử những tính năng của bếp cho các bạn xem phía dưới và đằng sau tôi đã bọc lưới lại cẩn thận để đề phòng mặc chuột nó chạy vào cắn phá gì đây đầu tiên sẽ thử cho các bạn xem cái chức năng là khóa ga khi gió thổi là tắt lửa tôi bật hết cả ba lớp luôn ngọn lửa cháy xanh đẹp tiếp theo thì tôi sẽ mở nhỏ ngọn lửa lại để dễ thổi hơn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 ở đây thì sau 5 giây bếp của tôi đã phát ra và kèm theo một tiếng nít các bạn có thể vừa nghe hết thì công tắc nó đang mở này chức năng thứ hai là chức năng khóa ga khi nước cạn nồi với chức năng này tôi sẽ dùng hai cái miếng sắt để mô phỏng thay thế cho hai miếng đấy nồi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 một trong những đặc tính rất là tốt của bếp ga nội địa nhật đây, hai bếp của tôi đã khóa ga tôi sẽ đo thử cho các bạn xem nhiệt độ bếp bên phải là 270 độ bếp bên trái là cũng vậy luôn hai bếp đều đã khóa ga thực hiện chức năng khóa ga khi bếp cạnh nồi thành công dù công tắc vẫn đang mở đây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 pin kia giao cho các bạn chúng tôi làm dấu sẵn hai đầu rồi dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm này. cực dương có những cái lỗ nhỏ chúng ta móc vào sau chúng ta lắp vào hộp pin thôi hộp pin thì nhà sản xuất họ làm sao cho tránh cho chúng ta một cái ký tự dấu trừ bên trong và dấu cộng bên ngoài chúng ta lắp theo y chang như vậy để đầu đầu của lò xo tiếp xúc với miếng thép cho hộp pin các bạn chú ý là chúng ta không nên lắp sai lắp đảo cực vì nếu lắp sai lắp đảo cực lâu ngày thì sẽ làm hư hỏng pin cũng như bếp sẽ không hoạt động được đất lắp pin sạc và sử dụng bình thường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 để cho các bạn có thể thoải mái sử dụng nếu mà cái bếp của chúng ta nó ở vị trí xa cái ổ điện chúng ta chỉ việc cắm cái dây sạc này vào cái chuôi thôi và cắm vào ổ điện để sạc như thế này trên dây sạc nó có một cái đèn đỏ đèn nó báo đỏ như thế này tức là pin của chúng ta nó chưa có đầy các bạn nên sạc tiếp sạc khi nào nó chuyển qua màu xanh đó tức là pin đã đầy rồi các bạn có thể tháo ra các bạn vừa sạc vừa sử dụng hoặc là sạc qua đêm đều được hết thì sản phẩm bếp ga này được bán với giá là 2,8 triệu chúng tôi bảo hành trong vòng 1 năm đổi trả cho vòng 10 ngày đầu nếu có vấn đề lỗi giờ đời kỹ thuật cũng như tặng kèm cho các bạn một bộ pin sạc để các bạn có thể sử dụng một cách nó tiết kiệm hơn cũng như tặng kèm cho các bạn một cặp kiềng dự phòng thì bếp có cặp kiềng zin của nó sử dụng được từ 5 đến 6 năm chúng tôi tặng các bạn thêm một cặp kiềng nữa để nhân đôi thời gian sử dụng thành 8 đến 10 năm hoặc trong thời gian sử dụng chúng ta có cặp trục chặt về cái kiềng chúng ta cũng có đồ để thay mà không có lo sợ không có đồ để thay nữa trên đây tôi đã xem tôi đã vừa cho các bạn xem hai chức năng an toàn là khóa ga khi nước cạn nồi cũng như là khóa ga khi gió thổi tầm tắt lửa và cho các bạn xem pin sạc thì bếp này nó không có chức năng hẹn giờ cũng không có những chức năng hẹn đất giúp cho các bạn có thể nấu nướng một cách tiện lợi hơn và đặc biệt là không có chức năng hẹn giờ để các bạn có thể nướng nấu nướng những món ăn mà biết trước thời gian chính của nó thì để hẹn giờ chúng tôi có bánh kèm một cái thiết bị hẹn giờ như thế này giá bán là 80.000 một chiếc để sử dụng rất là đơn giản các bạn chỉ việc lấy cái dây sạc này cắm vào cái thiết bị hẹn giờ cắm vào bếp và cắm vào đây thôi các bạn hẹn giờ được tối đa là 90 phút ở đây tôi sẽ để nhỏ nhất là một phút để thử ta bật bếp lên cuối cuối cùng là để lấy pin ra bếp không còn nguồn điện nữa thì khi mà sau khi có thiết bị này hết giờ nó sẽ tự động ngắt điện và bếp của chúng ta sẽ khóa ga các bạn có thể nấu nướng những món ăn mà chúng ta đã biết trước dự đoán trước được cái thời gian chính của nó ngoài ra khi mà các bạn nấu nướng mà chúng ta gặp vấn đề cái lửa cái lửa chúng ta nó bị đỏ có thể là do cái lượng lượng tích lưu ga nó không còn được thì chúng tôi cũng có bán kèm một cái van ga 50 lít như thế này giá là 130 nghìn đó cũng là giá chúng tôi hỗ trợ các bạn để sử dụng kèm với bếp ga nội địa Nhật vì van ga này sử dụng với bếp ga nội địa Nhật khá là tốt ở những nơi bán khác họ sẽ quảng cáo là hàng nhập khẩu từ nước ngoài và bán với giá là 160 nghìn nhưng mà không phải nó chỉ là sản xuất hàng à, sản xuất hợp tác giữa Việt Nam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 kèm theo ờ, vừa mới khóa ga khi thiết bị này về không nè dù công tắc vẫn đang mở thực hiện chức năng hẹn giờ thành công nếu như các bạn đang xem video clip này mà cảm thấy nó mà muốn mua bếp ga của rẻ hơn nếu các bạn đang xem video clip này mà chúng ta muốn mua bếp ga nội địa nhập của shop rẻ hơn khuyến mãi thì chúng ta cũng có thể ấn vào ờ, số điện thoại là 0909 306 149 cũng như những cơ sở đại lý cửa hàng cửa bếp ga muốn kinh doanh bếp ga nội địa Nhật của rẻ hơn khuyến mãi thì cũng có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của anh Nam là 0909 306 149 để có thể biết được những chính sách ưu đãi tốt nhất dành cho đại lý cũng như nếu như các bạn đang xem cái video clip này trên YouTube hoặc là TV thì chúng ta cũng có thể tìm kiếm với các cụm từ là rẻ hơn khuyến mãi để có thể biết được những video clip thử bếp khác của chúng tôi